Gió xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe Chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ Lòng tôi đã xôn xao non nao từ tầng tối qua Tôi như đứa trẻ cầu mong rằng Bánh xe làm nhanh làm đều hơn nữa nhé Trái tim tôi đang đậm vội vàng lắm rồi một năm đã đi qua biến bao nhiêu là chuyến đi không giống chuyến này vì tôi tôi đang về quê chuyến này đàn biển vì tôi biết có người đợi chờ tôi nhớ tôi và mong ngóng tôi thế nên phải mau về thôi ngoài kia mùa xuân ở ngập tràn trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đều một hồi rất quá quay về nhàn giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đầu bồi hồi rất muốn quay chuyến đi về nhà cùng gia đình lòng dồn dập biết bao đi để trở về could feel you Những chuyện mà ta mong đợi nhất Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao Đi xa để trở về chính nơi Gia đình chờ mong ta Không thể đợi nữa đâu tôi phải về thôi cùng gia đình lòng dồn dàng biết bao đi để trở về